anh anh anh alang anh alang anh alang Thôi, em làm giật mình. Sao em? Anh làm gì mà tập trung dữ vậy? Anh đang mới vừa hoàn thiện một cái mà nói chung là anh rất hứng thú, anh rất đã luôn. Đây, em nhìn nè. Đây là cái chữ Kỳ Lăng Luxury mà anh vừa dùng công nghệ cao làm vàng của mình để làm ra bằng chất liệu đồng đồng thau và bọc vàng lên em xem cái chữ cực kỳ đẹp cực kỳ sắc nét và quan trọng là nó rất đẹp luôn chữ này là để làm gì vậy anh để làm gì thì một tí nữa thôi em và tất cả mọi người sẽ thấy rồi phụ quanh tay nha đây là cái bộ chữ nhỏ này thì anh để ờ, mục đích anh dùng khác và bộ chữ lớn này đây có chữ kỳ lăng luxury chất liệu là bằng đồng thau nha anh bọc vàng lên máy móc của mình làm được cái chữ vậy rất đẹp và nó sẽ đẹp đẹp hơn rất nhiều nếu như mình đặt vào đúng vị trí thì lát nữa đây thôi háo hức quá để anh xếp lại á xếp lại anh coi cái chữ này đây bằng đồng thau nha đồng thau bọc vàng lên rồi bây giờ đi mình đi sẽ dán vào đây nè em mình dung chưa wow hóa ra là để gắn lên xe hả anh đúng rồi à, gắn lên xe và mình đang làm cái logo nữa cái logo đẹp lắm logo chắc ngày mai ờ, hoàn thiện logo cũng gắn lên xe luôn hay sao anh cái logo gắn ở giữa để chữ hai bên ở đằng sau cũng vậy và đặc biệt cái logo là nếu như mình không gắn ở đây à, mình sẽ làm một cái đế mình thay cái logo này luôn dựng lên và cái logo sẽ nằm à, ở trên cao vậy nè đó em biết cái bộ chữ này để làm gì không dạ bộ chữ nhỏ này ở trên là cái logo của mình logo vương miệng em biết nè này. lúc nãy anh đây. nói là để lên cửa xe đúng không đây anh sẽ dán hai bên cửa xe này anh sẽ đưa vào hai bên cửa, xe này ở dưới là chữ kỳ lân luxury trên là cái logo vương miện của mình cái logo thì anh đang hoàn thiện à, hôm sau sẽ xong và mình sẽ làm clip tiếp theo nhé còn bây giờ thì à, mình mô phỏng vậy thôi là hình dung được là cái bộ chữ này đưa vào đây và phía trên cái bộ chữ này sẽ có cái logo vương miện của mình còn cái bộ chữ này thì mình sẽ đưa vào đây kỳ lân luxury dài luôn cũng được full từ đây qua đây luôn và cái logo ở giữa thì sẽ là, là một cái chụp hoặc là một cái à, bằng cái đế mà bằng đồng thau luôn mình bọc vàng sau đó mình dẫn cái cây lên và cái logo nó sẽ nằm ở trên cao vậy đó thì à, hoàn thành xong mình sẽ làm clip tiếp theo và một bộ ở đằng sau đây thì à, mình sẽ thay cái này bằng logo mình hoặc là để luôn vậy cũng được thì mình sẽ đưa hàng chữ hai bên chiếc kỳ lăng bên này và chữ luxury bên này đó mình sẽ đưa chiếc kỳ lăng qua đây kỳ lăng rồi logo rồi chỉ luxury bên này hai bên đẹp ha thì đợi hoàn thiện xong anh sẽ làm tiếp clip để tất cả mọi người xem em và tất cả mọi người cùng xem Please Lord give me a sign A sign Kỳ Lân Luxury chuyên phụ kiện cao cấp Luxury Kỳ Lân Luxury đẳng cấp sang trọng thượng lưu